từ cái mép bên nhà là lương thứ nhất chạy thẳng ra đây ra tới đây thì ra đây là 5 mét và tới đây 5 mét nữa là 10 mét bên từ bên kia qua đây 5 mét qua tới đây 5 mét nữa là 10 mét nha cả nhà qua qua tới đây tại vị trí này thì cái đây là ô 52A này và như vậy thì à, ba lô là 15 mét là tính từ căn nhà đó đi thánh từ cái nhà kia này đi thánh ra đây đấy cái nhà thấy không ạ từ cái nhà đó từ cái nhà mép cái nhà đó chị thấy ra ngoài này đây tới ngay vị trí này tới ngay vị trí sân đó này à rồi như vậy là ở đây là ba lô nha cả nhà và sau là 30 cái nhà thắng không ạ sau là 30 như vậy thì nhà tha, cái nhà thấy cái căn nhà xoay xa xa kia không ạ ở ngoài mép ngoài kia này thì đó là sau 30 nha hoặc là chúng ta nhìn căn nhà này cũng được đấy chỗ đây này ờ, chúng ta chúng ta nhìn cái căn nhà ngoài này nhá đó là sau 30 nha và hiện tại lô đất này nó nằm tại một cái vị trí gọi là tương đối tương đối gọi là uh, đẹp nha cả nhà thì tại vì sao ạ phía trước kia chúng ta là đường vành đai 4 rồi nha đường vành đai 4 và đường vành đai 4 là một con đường mà à, nối thông các tỉnh với nhau Tây Ninh à, thành phố Hồ Chí Minh à, Tây Ninh Bình Dương à, Hồ Chí Minh Đồng Nai và Vũng Tàu và, và còn nữa từ vị trí này chúng ta đi ra trường đại học Việt Đức theo đường vành đai 4 này cũng khá là gần từ vị trí này chúng ta ra đường đại học Việt Đức tầm khoảng là 3 km cho đến khoảng 4 km nha cả nhà 3 đến 4 km và xung quanh thì có đầy đủ các tiện ích như là chợ chợ Mỹ Phước 3 ở phía bên ờ, này cũng khá là gần và ờ, khu y này thì chúng ta có một cái trường học có một cái trường học ở phía bên kia có trường học đó là trường uh, tiểu học uh, trường tiểu học là là là à, có một trường tiểu học nha à, nhưng mình nhớ là trường tiểu học à, à Thới Hò hay là à, Tránh Phú Hò à, là ở bên đó nói chung là mình không nhớ tên chính xác nhưng mà mình nhớ bên đó là có cái trường tiểu học và một cái trường nữa à, một cái trường nữa là trường cấp 2 và có bệnh à, có xây bệnh viện luôn cả nhà và trung tâm thương mại và đặc biệt đó là à, đặc biệt là, là khu công nghiệp á tức là khu công nghiệp ờ, khu y á phía bên xa xa bên đây này hướng bên đây này rất là nhiều hiện tại thì đang vừa rất là nhiều và lượng công nhân cũng như là cái lượng mà công nhân viên chức đó, cũng như là những chuyên gia vừa đây cũng khá là nhiều điều đặc biệt nữa là khách hàng hiện tại đang tìm đất mua đất ở tại khu y này à, rất rất là nhiều nha tại vì à, mình thấy là từ Sài Gòn đặc biệt là khách hàng ở Sài Gòn xuống ở đây tìm mua đất cũng như là mua những cái dãy nhà trọ ờ, ở đây để mà đầu tư vừa lâu vừa dài rồi thì bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha cả nhà hãy theo chân mình đó mà đi xung quanh để mà biết được những cái vị trí kết nối giao thông như thế nào và cả nhà sẽ hình dung ra được là à, từ vị trí nào thì mình sẽ đi à, xuống tới lô đất này hoặc là từ vị trí lô đất này mình đi tới đâu thì mình sẽ tới những cái vị trí như trường học à, ngân hàng rồi à, à, chợ nha cả nhà rồi cả nhà hãy theo chân mình đi ạ à.